Yêu một người khó lắm ai ơi Sao phải giữ chân để chẳng rời Mượn lời thấy gió đưa mưa về đất hương Duyên tình tôi sao lắm trong gái Sai một lần sẽ khó cả đời Muộn rồi mưa cuốn trôi em về bên ai Vậy là tình ta đã sai ước tôi buồn Còn gì đâu ngoài câu rũ rướng hoen cây Nhạt như cơ thể lúc ta ái ẩn ngọt đến thế Phải chẳng do là về nơi cuối trời đi về nơi tiếng cười gọi mời em về bên ai chôn xa nơi vực sâu núi Quên một người khó lắm ai ơi Nhưng niềm đau chẳng nói thành lời Chỉ cần chôn giấu trong tim hình bóng ấy Chuyện tình yêu sao lắm trong gái, Xa một lần sẽ khó cả đời Muộn rồi mưa cuốn trôi em về bên ai Vậy là tình ta đã sai ước tôi buồn Còn gì đâu 強さライブさを抜いて